Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với các video của điện máy cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn cái sản phẩm là cái núm cao su vặt lông gà lông vịt đấy thì đây là có hai loại núm cơ bản này một loại là màu vàng một loại màu đen màu đen thì nó có cái độ cứng hơn màu vàng một chút đấy thì là màu vàng nó dẻo hơn đấy thì là đây thì là có hai loại như thế này đấy núm cao su cực kỳ dẻo nhá núm cao su này núm cao su tự nhiên bảo hành cho bà con 6 tháng gái đổi một đổi một luôn đấy, bà con cứ yên tâm về chất lượng đấy những cái đường vân như thế này này đấy nó có sự cực kỳ bền luôn đấy con màu đen nó cũng thế này đấy cơ bản thì hình thái nó giống nhau cả thôi nhưng chỉ khác là một cái nó màu vàng một cái nó màu đen với độ cứng nó khác nhau đấy phù hợp cho từng bà con thôi đấy thì là đây đây cũng là đống cao su này đây là được lắp hoàn chỉnh lên máy nhé Thế thì uh, những công ty mà có nhu cầu mua cái núm cao su này để về mà sản xuất máy vặt lông gà lông vịt hoặc là sản xuất để bán ờ, có nhu cầu là, là, là làm tên của công ty thì uh, bên chúng tôi cũng có đặt làm Đấy, đặt làm để khắc cái tên công ty lên đây ngay sau cái đít núm này hoặc là ngay ở bên thân thân núm này để khắc tên công ty đấy mình làm thương hiệu đấy nhưng mà về cái việc mà lấy núm cao su để khắc tên thương hiệu thì cái đấy phải cần số lượng lớn đấy khoảng uh, ờ, số lượng lớn thì chúng tôi mới đặt để làm uh, khuôn được đấy lông cao su vật ông cần ông vịt bảo hành cho bà con 6 tháng đấy vận chuyển về tận nhà đến nơi thì bà con cứ kiểm tra thôi còn về đồ dẻo thì bà con không phải lo Đấy, trên thị trường thì thực ra mà nói là cái máy vặt lông gà lông vịt thì quan trọng nhất là cái núm cao su đấy thì núm cao su mềm thì nó mới uh, cho ra con vịt uh, con uh, con vịt con gà thì nó mới hoàn hảo được nếu như cái núm cao su nó quá cứng thì là cái con vịt con gà thì nó hay bị uh, trầy da và gái xương đấy thì là nó rất khó đấy thì là bà con mua cái núm cao su mà nó chuẩn chuẩn một xíu thì là mình vặt cái con gà con vịt nó dễ hơn Đấy, quy trình nó cũng dễ hơn mà nhúng nước thì cũng không phải cần phải căn quá gọi là chính xác lắm tại vì là khi mà cái nhúng cao su nó chuẩn rồi thì khi mà nó tiếp xúc với ờ, cái lông gà với da gà thì nó sẽ không làm ờ, cho cái da gà nó bị chảy đấy thì tiền này thể đây luôn thì tôi xin giới thiệu cho đến bà con cái ờ, máy bắt lông gà lông vịt bên chúng tôi sản xuất đấy cái máy bắt lông gà lông vịt này cái lòng 60 đấy lòng 60 toàn bộ nó bằng inox 34 đấy chạy motor 1,5 kg của toàn phát bảo hành cho bà con 12 tháng đấy bảo hành 12 tháng máy thì sử dụng dây cu loa đôi vẫn có phun chức năng đấy là tự động xả lông tăng giảm dây cu loa đấy đầy đủ chạy điện 220V máy thì cực kỳ chắc chắn này mịn này đấy đường keo chỉ này đấy các thứ này đầy đủ đấy thì bà con có nhu cầu mua đúng cao su hoặc là cái máy vắt lông gà lông vịt thì uh, liên hệ bên uh, Điện máy Cường Linh, địa chỉ 923 Giải Phóng Hàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0962 133 858 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Đấy thì là sản phẩm đến tay bà con thì ờ, có thể kiểm tra chất lượng nấm với là số lượng đầy đủ thì mới thanh toán với bên vận chuyển. Đấy còn đến ờ, bà con lưu ý là cái núm này bọn tôi bảo hoàn sau